Nữ sinh cấp 2 đánh nhau, sự tan rã về đạo đức. Nữ sinh Huế đánh nhau. Trên mạng xã hội Facebook hai hôm nay xuất hiện hai đoạn video clip quay lại hình ảnh một nữ sinh bị một nhóm bạn nữ xông vào đánh. Đá tới tấp vào mặt và lột áo. Trong clip còn vang lên tiếng cổ vũ và suối cởi áo nạn nhân rất lạnh lùng và vô cảm. Bà Ngô Thị Ái Hương, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, Huế, xác nhận với truyền thông trong nước đó là những học sinh trung học cơ sở ở Huế. Theo bà Hương, các em đang ở độ tuổi với những tâm sinh lý bất ổn, suy nghĩ bồng bột nên mới xảy ra sự việc không hay này. Sau khi làm việc với cơ quan công an, các trường sẽ trực tiếp làm việc với những học sinh này để có hình thức xử lý trên cơ sở nghiêm khắc răng đe. Phó giáo sư Hoàng Dũng cũng là một người gốc Huế chia sẻ với RFA suy nghĩ của ông về sự việc này. Tôi không giật mình vì chuyện học sinh đánh nhau. Tôi giật mình vì một hành động tàn bạo như thế lại được quay lại và đưa lên mạng như một thành tích để chứng tỏ mình. Đó thật sự là điều đáng nói. Thứ nhất, việc học trò đánh nhau có từ xưa nhưng đánh đến mức tàn bạo như bây giờ lại là câu chuyện khác. Thứ hai, chuyện đánh nhau tàn bạo nó lây lan như một thứ dịch, không có chỗ nào an toàn, kể cả Huế là nơi có truyền thống phụ nữ thùy mị và nết na. Điều đáng nói là đánh nhau quay phim đưa lên mạng lại trở thành mốt, dù lường trước sẽ bị lên án. Nếu là học trò sẽ bị kỷ luật nhưng họ vẫn vui vẻ, sung sướng khi đăng lên, đó là sự tan rã về đạo đức. Chuyện học trò đánh nhau trong trường xưa này không là chuyện lạ, nhưng chuyện nữ sinh trong độ tuổi sắp làm người lớn mà đánh nhau hoặc cả nhóm hành hung một bạn học một cách giả man là hiện tượng xã hội đáng lưu ý và không thể coi nhẹ. Hơn nữa, con gái Huế xưa nay được xem là dịu dàng trong ứng xử, trong lời nói. Những nề nếp ấy đã trở thành khuôn phép truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dường như mỗi người con gái Huế đều mang trong mình một nét gì đó rất kín đáo và thùy mị. Chị Thanh Nhã từ Huế nêu suy nghĩ của mình về hiện tượng nữ sinh đánh nhau vừa qua. Với suy nghĩ của một người bình thường chứ chưa phải là một người ở xứ Huế, tôi thấy điều này nó không bình thường. Trước đây, người phụ nữ không thể có những hành vi như vậy, huống chi là một phụ nữ Huế. Tôi nghĩ nó vượt quá những giá trị đạo đức của một con người, chưa nói đó là một nữ sinh. Con gái Huế, phụ nữ Huế thường được đào tạo trong môi trường giáo dục cũng như môi trường gia đình một đức tính dịu dàng, thùy mị trong cách đứng đi lẫn cách xử sự. Hành vi đánh nhau như vậy nó đi quá xa chuẩn mực đạo đức của một nữ sinh Huế. Vì sao? Đây không phải là lần đầu tiên nữ sinh Huế đánh nhau tàn bạo như vậy. Năm năm trước, một video clip được truyền thông nhà nước loan tải cho thấy hình ảnh một nữ sinh trung học phổ thông Bùi Thị Xuân – bị một nhóm bạn gái cùng trường xúm vào đánh đập tới tấp trong lúc những học sinh khác chỉ đứng nhìn. Khi trả lời báo chí trong nước về sự kiện này, bà hiệu trưởng Phan Thị Ngọc Tâm phát biểu rằng đây là tuổi mới lớn, nếu các em không đánh nhau, không xích mích nhau thì không bao giờ các em năng động được. Vậy giáo dục có vai trò như thế nào khi nữ sinh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau một cách tàn nhẫn như vậy? Theo Phó Giáo sư Hoàng Dũng, cho dù hành vi đánh nhau của nữ sinh là điều không thể chấp nhận, nhưng không thể đổ lỗi hết cho giáo dục được, ông giải thích. Giáo dục cũng có trách nhiệm, nhưng một mình giáo dục không giải quyết được. Bây giờ ngoài xã hội mọi thứ được giải quyết ngoài pháp luật vì họ không tin vào pháp luật nữa. Những chuyện như vậy xảy ra đầy rẫy trong xã hội thì làm sao mà có úc đảo nào miễn nhiễm được. Bây giờ cứ tưởng tượng nhà trường ngày nào cũng dạy học trò những điều tốt đẹp, nhưng ngay trong trường và ngay trước cổng trường có những chuyện không tốt đẹp thì học trò sẽ bị ảnh hưởng thôi. Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, Hàng Lâm Khoa học Xã hội, Viện Xã hội học ở Hà Nội cho hay. Bà rất ngạc nhiên khi nữ sinh Huế vốn được tiếng thùy mị dịu dàng lại đánh nhau ngày càng tàn bạo như vậy. Bà nói thêm. Đây không phải là lần đầu tiên học sinh đánh nhau mặc dù ở Việt Nam có những chương trình của UNICEF hay UNESCO chống bạo lực học đường. Những chương trình này tuy có làm giảm đáng kể bạo lực học đường, tuy nhiên tình trạng bạo lực học đường lại ở mức độ đánh nhau tàn bạo hơn. Phải dùng từ tàn bạo thì mới đúng. Theo tôi, đây là do ảnh hưởng ngoài xã hội qua phim ảnh hay những video clip người lớn đánh nhau được đưa lên mạng. Theo bà Quỳnh Hương, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới bạo lực học đường, đặc biệt trong lứa tuổi dậy thì. Phần lớn là do sự chuyển biến tâm lý của lứa tuổi này. Nếu bản thân các em không được giáo dục đầy đủ thì các em rất dễ bắt chước những hành vi bạo lực của người lớn xung quanh. Bên cạnh đó là sự thiếu quan tâm của gia đình. Để giải quyết vấn nạn bạo lực học đường cần sự phối hợp chặt chẽ giữa học sinh, nhà trường, phụ huynh, chính quyền địa phương và cả xã hội – Bạo lực học đường là vấn đề tồn tại ở Việt Nam nhiều năm qua, dường như chưa có hướng giải quyết dù các cấp lãnh đạo từng đề cập đến. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên vấn đề bạo lực học đường ở mức báo động và yêu cầu ngành giáo dục cùng chính quyền địa phương cần phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện. Việt Nam cần có hệ thống giáo dục tâm lý học đường cho học sinh. Qua vụ việc học sinh phổ thông tác cô giáo trong lớp học trong video clip gây nên nhiều ý kiến trái chiều trong xã hội, đài RFA phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Văn Trang, chuyên về tâm lý học và từng làm việc tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để trao đổi với ông liên quan thông tin vừa nêu. Trước hết, Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang nói về trường hợp nam học sinh tác cô giáo trong lớp học. Trường hợp này phân tích thì phải gồm nhiều khía cạnh, chẳng hạn như bản thân em học sinh như thế nào, học sinh này là một em học sinh có thần kinh không bình thường hay xưa nay ngỗ nghịch hoặc bản tính ra làm sao, phải đi sâu vào phân tích bản thân học sinh này. Thứ hai, cô giáo cũng phải được xem xét bởi vì cô giáo có hay nạt nộ học sinh hoặc có những đối xử bất công với học sinh này hay không, hay không có uy tín. Có nhiều vấn đề để phân tích chứ không thể nói chung chung. Thế nhưng có một điều có thể nói ngay là một hành động như thế cũng hiếm khi xảy ra. Có ba vấn đề ở đây. Một là bản thân em học sinh này có thần kinh không bình thường, thiếu được giáo dục từ gia đình và nhà trường từ trước đến nay thứ hai ở tập thể lớp bởi vì ở tuổi thiếu niên này thì tập thể lớp rất quan trọng. Các em hành động như thế tức là bất chấp tập thể lớp. Đối với giáo dục, tập thể lớp trở thành một kỷ luật của tập thể. Cho nên đây cũng là một điều để cân nhắc. Người giáo viên phải xây dựng kỷ luật tập thể của lớp chứ không phải từng cá nhân một vì sức mạnh tập thể của lớp rất quan trọng bởi vì hành động đó không chỉ là hỗn với cô giáo mà đối với tập thể lớp là điều không thể chấp nhận được. RFA theo thông tin từ các cơ quan chức năng cho báo giới biết là học sinh này bị kỷ luật cho nghỉ học một năm. Nhưng với góc nhìn của bác sĩ Võ Xuân Sơn mà ông chia sẻ trên Facebook thì nếu như học sinh sau khi bị kỷ luật và bỏ học luôn thì giống như cậu học trò này bị bỏ ra ngoài bên lề xã hội. Theo ông thì biện pháp kỷ luật như thế thích đáng hay không? Hay cần phải có một cái nhìn khác hơn đối với những trường hợp cá biệt như em học sinh này? Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang trả lời, có những trường hợp mà các em học sinh vi phạm nhiều thứ ở trong lớp, ví dụ như đánh cô giáo, đánh bạn, không chấp hành kỷ luật gì cả và thậm chí có cả những hành vi bạo lực. Trước đây những học sinh như thế được xếp vào là học sinh bất thường và được đưa đến các trung tâm giáo dục đặc biệt. Ở Việt Nam ngày nay có những trường gọi là trường giáo dưỡng do công an quản lý. Các em vị thành niên mà có những hành vi phi xã hội thì có thể được gửi đến đây. Thế nhưng, trường hợp của em học sinh này thì tôi cũng không nghiên cứu kỹ, không biết ra làm sao, cho nên có trường hợp như em học sinh bị đuổi học một năm rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tại vì ở nhà một năm thì có thể em học sinh càng lêu lỏng, càng hư hỏng hơn. Vấn đề là phải có cách giáo dục nào đó. Ở đây nếu học sinh có những hành vi vi phạm nghiêm trọng thì có thể gửi học sinh đến trung tâm giáo dục khác. Ở Hà Nội có trường dành cho các học sinh bị những trường hợp khác kỷ luật, như trường Đinh Tiên Hoàng nhận các học sinh bị lưu ban, bị kỷ luật, vô kỷ luật, bị đuổi học các học sinh đó được đưa về trường này để giáo dục, gọi là giáo dục đặc biệt. RFA, theo nhận xét của ông thì hiện nay hoạt động của trường đó có hiệu quả hay không và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình trong việc giáo dục cho những em học sinh có tâm lý không bình thường hay có những phản ứng cần được quan tâm đặc biệt hơn? Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Tràng đáp, theo như tôi biết thì hiện nay có một số trường ở trường thể dục thể thao thì chỉ có một trung tâm để giáo dục các em học sinh ngỗ ngược. Trước hết là ở môi trường giáo dục trước đây các em không thể chấp nhận được và bây giờ sang môi trường này thì người ta tôn trọng các em hơn, cho các em hoạt động nhiều hơn như các em được tập võ, được đá bóng, đi dã ngoại, picnic. Qua các hoạt động như thế thì dần dần đưa các em vào kỷ luật và đặc biệt xây dựng những nhóm trong tập thể của lớp có kỷ luật nếu như em đá bóng và có hành vi vi phạm thì trọng tài sẽ phạt thẻ vàng, thậm chí cho thẻ đỏ. Qua đó thì dần dần uốn nắn được học sinh và kỷ luật. Kỷ luật đó là kỷ luật của tập thể, kỷ luật của quá trình hoạt động, chứ không phải chuyện thầy giáo ghét học sinh rồi học sinh tức tối với thầy giáo. Những đứa trẻ nghịch ngợm khi đưa vào một khuôn khổ của tập thể với kỷ luật có tính chất khách quan như thế thì em nào cũng phải chịu như vậy và các em sẽ chấp nhận và chấp hành được. Tại trường Đinh Tiên Hoàng rất nổi tiếng vì có những giáo viên chuyên trách hiểu tâm lý học sinh và làm việc với học sinh cá biệt rất tốt. Đồng thời, trường có nhiều hoạt động để giải để giải tỏa năng lượng thừa hay những tính hiếu động của học sinh. Các hoạt động này cũng có kết quả. RFA, theo chia sẻ của ông về trường học giáo dục theo phương pháp như vậy thì chứng tỏ phần trăm tỷ lệ học sinh ngỗ nghịch không ít. Nhưng ngược lại cũng có những phụ huynh chia sẻ với RFA rằng họ rất đau lòng khi con em của họ ở nhà rất ngoan hiền và vào trong lớp thì được cô giáo khen học giỏi, chăm ngoan. Tuy nhiên các em lại có biểu hiện trầm cảm và muốn tự hại mình và dẫn đến các trường hợp tự tử khiến cho gia đình bị sốc đài RFA ghi nhận có những ý kiến cho rằng vì ngành giáo dục ở Việt Nam dạy cho học sinh chỉ biết phục tùng và không biết phản biện để lên tiếng bảo vệ cho mình, gây ra hậu quả dẫn đến những học sinh tự ti hay ngỗ nghịch như vậy. Tiến sĩ nhận định thế nào về ý kiến vừa nêu? Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Tràng đáp, ở Việt Nam hiện nay thiếu một hệ thống gọi là những nhà tâm lý học đường. Ở nhiều nước, thì trong những trường hợp người ta có các bác sĩ thực hành, bác sĩ tâm lý học đường để theo dõi học sinh. Có rất nhiều vấn đề như có những em học sinh bị trầm cảm, bị stress và có những em học sinh bị kích động không bình thường. Hoặc một học sinh học kém do nhiều lý do mà nhà trường cũng không giúp các em tháo gỡ, vượt qua trong khi chỉ có điểm kém hay kỷ luật, mắng mỏ các em khiến cho các em học sinh càng ức chế và phản ứng.